Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel Reset My Gaming Hôm nay mình phải đến à, tối muộn rồi, nửa đêm mới à, có thời gian để tiếp tục con game à, Wildcat Gun Machine này Tối muộn rồi có lẽ là mình nói khá là bé Một tiếng bé mong anh em thông cảm nhé Rồi tiếp tục thôi Hôm trước mình đã bị kẹt Ở cái um, Cái màn xanh ra trời đúng không Ở, ở map xanh ra trời hay, à, à, hay map vàng nhỉ Map vàng à ừ. Đang bị kẹt ở cái map này Chưa thể qua được Vòng đến trên Ôi giáp to Đen giáp trước đi Mình đã chơi lại từ ờ, cái uh, Checkpoint Nó phải um, phải đi lại màn cam hết đấy bảo lên đây ăn giáp xong cuối cùng bị mất hết cái giáp oan cũng vào mỗi phòng phải chơi lại này cửa vàng thôi cửa đóng hết này coi như chơi lại từ đầu luôn chỉ là mình có hết tất cả chìa khóa rồi thôi xuống cửa xanh bên dưới này nhau Ui. không có cách nào là không không đánh cả từ từ à, quay lại đánh cửa dễ trước không đánh mấy cửa dễ trước để farm farm farm đồ trước farm tiền nâng cấp tiếp farm máu farm máu farm giáp tiếp Nhìn của mới mua được thêm một con mèo nữa Mua được thêm một mặt Không phải có giáp nhờ vào là phải đánh nhau mà mình bảo vào đây lấy giáp nha cuối cùng ăn được một mảnh giáp xong thì lại để mất rồi nói chung là dễ thì cũng phải giữ được mới được tham tiền chủ yếu tham tiền nâng thêm đồ lên kia bắn đạn tỏa thì thôi tí thì kinh mà bắn đâu khó sự bắn đâu chết táp được chưa? Táp một táp luôn ạ à. Đau đấy đã được hai lần được thế có gì khác biệt đâu? À? có hiệu ứng à gây đam không cửa đam to hơn bắn nhanh hơn này The gun machine also shoots homing misled Invisible Invisible là gì nhỉ? Nhá cầm cái này Bom lửa Bom nổ Cái bom lửa chắc, chắc là xịn hơn rồi 4 mạng Giờ thầy sắp đầy máu rồi Đi vào hôm xanh này thôi Xanh là cây là room Con boss cuối à À con boss thứ hai để mở cổng vào boss cuối Room là clear rồi này Ôi đủ đồ chơi rồi chơi luôn cam này luôn tâm trung sắp đầy nộ quá ngon đi cửa bên rộng đi nhở lúc uh, tập trước là mình kẹt ở cửa cửa uh, dích rắc này cái dích rắc đấy khó quá ờ nhưng mà không vào được rõ ràng room này là room cam mà sao lại cần hóa màu xanh lá là sao? Bắt buộc phải đi cửa rích zigzag à? Room rộng này là room cuối rồi Của cái uh, ờ, phần này rồi Bắt buộc phải đi room này đến ờ, con này con vượt tường the veil. gì không biết vào ải kia nó sẽ gặp tướng như nào Cầm súng lửa ổn không thôi 真的。 bắn xa dần trước của mình ngắn ngắn thứ hai làm theo kiểu là slow motion tất cả để cho mình có cảm giác nhanh hơn ok trong đi xuống đây lấy chìa khóa xanh lá rồi cửa xanh lá thôi ra là nó bị mỗi lần mình về checkpoint là nó xếp vào đấy mà nhỉ nó chỉ xếp những cái đồ mình mang về thôi thì phải còn nó không xếp ờ, cái cái cái cái cái ờ, cái quân cái cái cái room mình quay trở lại chơi là nó lại ra quái tiếp Beat. hồi máu đã giáp cái đau សាប máu hơi sớm À đánh lại từ đoạn này Mày lắp lắc lắc lắc cái đầu lắp cái đầu sang cầu tí là ok tính ra con này giết còn dễ hơn mấy con khác ạ trăm năm mươi xương Đấy rồi, và đánh boss cuối thôi Boss cuối của lốp Tiếu chưa mua được cái gì I'm thực sự né né né bằng tốc độ chạy không thử lại nhá God. gì đấy Trời ơi Thằng đến đít rồi Con mẹ Thì cái trưởng này bắn tên à, cái, cái súng này bắn tên lửa đéo bắn thẳng Không có con cong Ui dồi, ui 光，可以根，没有土啊。 749 lần chẳng lẽ không giết được mày Sobot rồi X3 Ok Tình hình là Tập này đến đây thôi nhỉ Em chơi hai tập liền mới qua được cái X2 ạ à. Mình nói chung là chơi Vẫn còn gà quá Nói rồi đây nhá à, Dừng đây thôi nhỉ anh em thấy ờ, tựa game này hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé nhấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới còn bây giờ thì bye bye thôi hẹn gặp lại anh em ở tập sau bye bye